thầy xin chào các em tiết địa lý hôm nay chúng ta sẽ học bài hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng nam bộ các em thấy là đồng bằng nam bộ là vựa lúa cho vựa trái cây lớn nhất cả nước các em hãy trả lời câu hỏi đồng bằng nam bộ có những điều kiện thuận lợi gì để trở thành vừa lúa vừa trái cây lớn nhất cả nước là vừa lúa vừa trái cây lớn nhất cả nước vì đồng bằng lớn nhất cả nước có đất đai màu mỡ khí hậu nóng ẩm nguồn nước dồi dào người dân cần cù lao động lúa gạo trái cây ở đồng bằng nam bộ được tiêu thụ ở những đâu phần lớn lúa gạo trái cây ở đồng bằng nam bộ cung cấp trong nước và xuất khẩu là vựa lúa trái cây lớn nhất cả nước các em hãy quan sát tranh và cho biết người dân ở đồng bằng nam bộ họ trồng cây gì và các sản phẩm của các cây trồng đó người dân ở đồng bằng Nam Bộ họ trồng lúa và cây ăn quả. Sản phẩm của các cây trồng là thóc gạo và trái cây. Các em quan sát các hình dưới đây kể tên thứ tự các công việc trong thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu ở đồng bằng Nam Bộ. Đó là gặt lúa, tuốt lúa, phơi thóc xây xác gạo và đóng bao xếp gạo lên tàu để xuất khẩu Đây là các hình ảnh nói về gặt và tuốt lúa phơi thóc và xây xác thành gạo xuất khẩu gạo đây là các hình ảnh nói về xuất khẩu gạo là vựa lúa vựa trái cây lớn nhất cả nước quy trình thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu gặt lúa tuốt lúa phơi thóc xay xác và cuối cùng là xếp gạo lên tàu các em hãy quan sát hình dưới đây kể tên một số trái cây ở đồng bằng Nam Bộ đó là các em thấy có rất nhiều trái cây như là cây sầu riêng cây chôm chôm cây sòi đó là những cây ăn quả ở miền nam qua tìm hiểu các em có nhận xét gì về hoạt động sản xuất lúa gạo cây ăn trái và chế biến lương thực ở đồng bằng nam bộ đồng bằng nam bộ là nơi sản xuất lúa gạo cây ăn trái và xuất khẩu lớn nhất cả nước nơi nuôi và đánh bắt nhiều thủy sản nhất cả nước mạng lưới sông ngồi của đồng nam bộ có đặc điểm gì các em hãy xem lượt đồ tự nhiên của đồng bằng nam bộ vậy thì các em hãy trả lời cho thầy biết mạng lưới sông ngồi của đồng bằng nam bộ có đặc điểm gì mạng lưới sông ngòi kênh rạch của đồng bằng nam bộ dày đặc và chằng chịt nơi nuôi và đánh bắt nhiều thủy sản nhất cả nước các em sẽ xem các hình ảnh qua các hình ảnh thì các em thấy là đồng bằng nam bộ là nơi nuôi đánh bắt rất nhiều thủy sản nhất của cả nước ta vậy các em hãy cho biết thủy sản là gì thủy sản là vật lấy ở dưới nước như cá tôm hải sâm rau câu vân vân hải sản là gì hải sản là vật được khai thác từ biển các em thấy là đây là những hình ảnh trong đó thấy nuôi bè nuôi cá trên sông hậu nuôi cá cha cá ba sa dùng nước lợ nuôi cá trong lồng nuôi tôm trong lồng đây là hình ảnh là các em thấy đây là cá cha cá ba sa tôm vân vân điều kiện nào làm cho đồng bằng Nam Bộ nuôi và đánh bắt nhiều thủy sản? Kể tên một số loài thủy sản được nuôi nhiều ở đây. Thủy sản của đoàn Nam Bộ được tiêu thụ ở những đâu? Ừ, các em hãy quan sát các hình ảnh. Điều kiện nào làm cho đồng bằng Nam Bộ đánh bắt được nhiều thủy hải sản lớn nhất cả nước? Đó là vùng biển có nhiều cá tôm và các hải sản mạng lưới sông ngòi dày đặc. Kể tên một số thủy sản được nuôi nhiều ở đây. Các hải sản được nuôi nhiều ở đây là cá ba sa, tôm, cua vân vân. Thủy sản của đoàn Nam Bộ được tiêu thụ ở đâu? Đó là tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và xuất khẩu đó là các em thấy gồm có cá cha cá ba sa xuất khẩu tôm hùm xuất khẩu vân vân và đặc điểm của đồng bằng nam bộ đó là chợ nổi trên sông đó là nét văn hóa của người nam bộ chúng ta đây là các hình ảnh à, các em quan sát đây nè đó là chợ nổi trên sông thì từ đó chúng ta rút ra được bài học nhờ có thiên nhiên ưu đãi người dân cần cù lao động đồng bằng nam bộ đã trở thành vùng sản xuất lúa gạo trái cây thủy sản lớn nhất cả nước. Các sản phẩm đó được đưa đi tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và xuất khẩu. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần củng cố thầy có trò chơi ai nhớ nhất. Chọn chữ cái ứng với câu trả lời đúng. Câu 1, nhờ đâu đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước. Thì các em đã chọn đúng ở câu đó là câu D, tất cả cái lý trên Thầy có câu 2 Loại trái cây nào không có đồng bằng Nam Bộ Đó chính là câu C Vải thiều, đào Loại thủy sản nào được nuôi nhiều đồng bằng Nam Bộ Đó là câu D Cá cha, cá ba sa, tôm mực Đây là những hình ảnh về đồng bằng Nam Bộ à, Tiết học của chúng ta kết thúc Thầy chúc các em học thật tốt Chào tạm biệt các em